Chào mừng các bạn đến với kênh xem tử vi, phong thủy thứ 4 ngày 13 tháng 10 năm 2021, tức ngày 8 tháng 9 năm 2021 âm lịch, ngày Giáp Ngọ, tháng Mậu Tuất, năm Tân Sửu. Con giáp xung ngày Giáp Ngọ hôm nay là Mậu Tý, Nhâm Tý, Canh Dần. Con giáp xung tháng Mậu Tuất là Canh Thìn, Bính Thìn. 1. Tử vi tuổi Tý, tỷ kiến chiếu mệnh mang tới cho người tuổi Tý thêm sự quyết đoán để lựa chọn những điều phù hợp nhất với bản thân mình, hơn ai hết, bản thân con giáp này hiểu mình cần gì, muốn gì và có thể làm được gì nên rất tự tin với quyết định của mình. Tuy nhiên, dù có tham vọng lớn nhưng bản mệnh phải biết tiết chế, thể hiện sự khiêm tốn để được yêu mến. Không phủ nhận bạn có năng lực cao và hiểu biết rộng rãi nhưng vẫn cần chừng mực, không nên phô trương quá nhiều, kẻo sẽ chuốc lấy phiền toái. Thủy hỏa bất dung, mệnh chủ và nửa kia của mình có thể không có được tiếng nói chung trong nhiều việc, thế nhưng việc trò chuyện vẫn là vô cùng cần thiết, Đừng để gia đình bạn trở nên lạnh nhạt chỉ vì ai cũng chỉ biết làm việc của người ấy. Giờ tốt trong ngày, 19 giờ đến 21 giờ. Quý nhân phù trợ, tuất, dậu. 2. Tử vi tuổi Sửu. Cục diện tam hợp dự báo thứ 4 này với người tuổi Sửu là một ngày vượng nhân duyên, mối quan hệ với những người xung quanh rất hòa nhã tốt đẹp, tạo nên bầu không khí hòa đồng thoải mái. Bạn đi tới đâu cũng được quý mến và trở thành người gây ấn tượng tích cực bằng sự chân thành và cư xử duyên dáng của mình.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 khi tiếp nhận hoặc giải quyết việc gì, bản mệnh cần lắng nghe nhiều chiều chứ không nên chủ quan tin theo điều mình muốn tin. Mộc sinh hỏa, người tuổi này có thể tìm sự an ủi bằng việc tham gia những buổi tụ họp của bạn bè. Trò chuyện vui vẻ sẽ giúp bản mệnh tạm thời quên đi những chuyện phiền não và có khí thế hơn khi quay trở lại với công việc. Giờ tốt trong ngày, 15 giờ đến 17 giờ. Quý nhân phù trợ, hợi, tuất. 4. Tử vi tuổi mão Thực thần xuất hiện trong tử vi thứ 4 của người tuổi mão giúp con giáp này nhận được phúc lộc dồi dào trong ngày hôm nay, nhất là nếu bạn là người làm trong các ngành nghề tự do. Bản mệnh sẽ nhận được thành quả xứng đáng cho sự nỗ lực không mệt mỏi của mình. Trong khi đó, những người làm công việc văn phòng có một ngày làm việc yên bình và hòa hợp với đồng nghiệp. Mọi người bàn luận và thống nhất được quan điểm nên công việc tiến triển rất thuận lợi, thậm chí vượt quá kế hoạch đề ra. Ngũ hành tương sinh, bạn được tận hưởng những giây phút ấm áp bên những người thân yêu. Gia đạo an hòa, bạn và người ấy tình cảm càng ngày càng thêm thắm thiết. Gia đình êm ấm là động lực để bạn phấn đấu nhiều hơn trong cuộc sống và công việc hàng ngày. Giờ tốt trong ngày, 9 giờ đến 11 giờ. Quý nhân phù trợ, hợi, ngọ. 5. Tử vi tuổi thìn Chính quan xuất hiện giúp người tuổi thìn có một ngày làm việc với tinh thần trách nhiệm cao hơn, nhờ vậy mà hiệu suất được cải thiện rất rõ. Tuy nhiên, bạn cũng cần phải mở rộng suy nghĩ của mình, tránh những quan điểm phiến diện, cố hữu khiến bạn khó linh hoạt trong công việc. Sự cứng nhắc và thiếu linh hoạt đôi khi sẽ trở thành điểm yếu mà đối thủ luôn tận dụng để gây khó dễ cho những chú rồng. Hãy mở rộng tư tưởng và cư xử một cách khéo léo hơn để tạo dựng ấn tượng tốt với tất cả mọi người. Hỏa sinh thổ, tình cảm gia đình bản mệnh hài hòa, gia đạo an yên, mâu thuẫn giữa các thành viên trong nhà nhanh chóng được hóa giải. Về cơ bản, dù làm bất cứ việc gì con giáp này cũng hướng tới mọi người xung quanh, biết hy sinh và bao dung nên luôn giữ được hạnh phúc gia đình. Giờ tốt trong ngày, 19 giờ đến 21 giờ. Quý nhân phù trợ, Sửu, Dậu. 6. Tử vi tuổi Tỵ. Chính tài che chở, người tuổi Tỵ hoàn toàn có thể yên tâm khi hiện tại bạn đang có thu nhập ổn định, nhất là những người có công việc cố định biết chi tiêu hợp lý, vun vén làm ăn, tiết kiệm hợp lý, bản mệnh có cho mình những khoản tiền khá khá cho từng mục đích, không quá lo lắng chuyện cơm áo gạo tiền. Trong ngày hỏa khí vượng có thể khiến cho con giáp này trở nên nóng nảy hơn bình thường, nói năng thiếu kiểm soát. Hãy hít thở một hơi thật sâu trước khi bạn định nổi giận, bởi lời nói lúc nóng giận có thể gây ra hậu quả khôn lường, gây tổn thương rất nhiều cho người đối diện, đặc biệt nếu đối phương là những người thân yêu của bạn sẽ rất khó để hàn gắn. Trong tháng này, vị trí thai thần ở cửa phòng và cửa sổ phòng thai phụ Do đó, không nên dịch chuyển vị trí hoặc tiến hành tu sửa nơi này, tránh làm động thai thần, ảnh hưởng đến cả người mẹ và thai nhi. Giờ tốt trong ngày, 15 giờ đến 17 giờ. Quý nhân phù trợ, tỵ, dậu. 7. Tử vi tuổi ngọ Thứ bốn này, thiên tài chiếu mệnh báo hiệu người tuổi ngọ trong hôm nay có điểm sáng về tài lộc. Bạn có thể kiếm được một khoản kha khá nhờ những công việc làm thêm hoặc những mối đầu tư trước đó của mình. Ngoài ra, tài lộc còn đến từ sự trợ giúp từ gia đình bạn. Bản mệnh cũng có thể thử vận may của mình trong ngày hôm nay, nhưng nên nhớ bạn không nên làm giàu theo phương thức này. Những nguồn tài sản có được không phải từ sức lao động chính đáng thường không thể bền lâu. Thủy hòa xung khắc, chuyện tình cảm của những chú ngựa và nửa kia không được gây ấm cho lắm. Đôi bên có thể tranh cãi vì một số vấn đề không thống nhất. Mâu thuẫn cũng là một cách giúp đôi bên hiểu về nhau hơn, vì thế đừng quá giàu dĩ vì việc này giờ tốt trong ngày 15 giờ đến 17 giờ. Quý nhân phù trợ Tý, Thìn, Tám. Tử vi tuổi Mùi. Với người tuổi Mùi, thiên quan kéo theo những mối thị phi ập tới, khiến cho vận trình công danh sự nghiệp của con giáp này không được thuận lợi. Nhiều chuyện ngoài ý muốn xảy ra, bản mệnh chưa tìm được cách khống chế tình hình mà không khiến cho tình hình ngày càng xấu đi. Thời điểm này còn có điểm báo tiểu nhân rình rập. Lời khuyên dành cho những chú dê là bạn nên tập trung hơn trong công việc hàng ngày, kẻ tiểu nhân có thể sẽ lợi dụng những kẽ hở sai sót do bạn tạo ra để gây chuyện, tốt nhất là phòng còn hơn tránh. Bù lại, quan hệ giữa người tuổi mùi và nửa kia của mình rất tốt đẹp trong ngày hòa sinh thổ. Bạn có thể chia sẻ mọi suy nghĩ của mình với người ấy. Bạn tin rằng chỉ cần vợ chồng đồng lòng thì có thể vượt qua mọi khó khăn, thử thách. Giờ tốt trong ngày, 9 giờ đến 11 giờ. Quý nhân phù trợ, thìn, tí. 9. Tử vi tuổi thân, Người tuổi thân đang được lục hợp quý nhân che trở nên vận chính có nhiều bước thăng tiến bất ngờ. Cả tình yêu và công việc của con giáp này đều đang tiến triển rất tốt, có lẽ vì vậy mà nụ cười luôn hiện diện trên môi bạn cả ngày hôm nay. Tình cảm vợ chồng càng ngày càng khăng khít. Sau những hiểu lầm và mâu thuẫn thì bạn và người ấy đã có được hạnh phúc ngay trong tầm tay. Hãy cố gắng bảo vệ tòa lâu đài tình yêu của mình. Chính ấn mang tới cho bản mệnh nhiều điều tốt đẹp trong sự nghiệp, sự chăm chỉ, cần cù đã khiến bạn nhận được sự tin tưởng và đánh giá cao của mọi người xung quanh. Đây là bước đệm giúp bạn được thăng tiến sớm trong tương lai. Giờ tốt trong ngày, 19 giờ đến 21 giờ. Quý nhân phù trợ, hợi, mùi. 10. Tử vi tuổi dậu Ngày có tam hợp che chở, người tuổi dậu có thể yên tâm làm những việc mình muốn. Bạn dễ gặt hái được thành công trong công việc, Hãy vận dụng sự minh mẫn, giỏi ứng biến của bạn vào đúng nơi đúng chỗ, chắc chắn bạn sẽ tạo được ấn tượng tốt đẹp với mọi người. Hôm nay cũng là một ngày phù hợp để những người tuổi này làm trong lĩnh vực kinh doanh thực hiện các hoạt động ký kết, xã giao. Bản mệnh có thể gặp được một đối tác đáng tin cậy và mở ra con đường phát triển mới trong sự nghiệp. Tuy nhiên, ngũ hành xung khắc có thể là nguyên nhân khiến vận trình tình cảm của bạn đi xuống. Bản mệnh nên cẩn trọng trong lời nói của mình, tránh làm tổn thương đối phương, chắc hẳn chiến tranh lạnh xảy ra chẳng ai là người dễ chịu cả. Giờ tốt trong ngày, 15 giờ đến 17 giờ. Quý nhân phù trợ, thân, sửu. 11. Tử vi tuổi tuất. Chính quan nhập cục, tuổi tuất dành nhiều thời gian hơn cho công việc. Bản mệnh chăm chỉ cần cù, làm tốt việc của mình thì tất sẽ nhận được thành quả xứng đáng. Con giáp này ngày càng được cấp trên tin tưởng và giao cho những nhiệm vụ quan trọng. Hãy chuẩn bị tinh thần để có những bước tiến mới nhé. Thời gian này có thể bạn sẽ thấy áp lực đè nặng lên vai nhưng bản mệnh không vì thế mà nao núng. Tinh thần trách nhiệm cao, bạn cố gắng hết sức mình để hoàn thành công việc một cách xuất sắc, không phụ lòng mong đợi của cấp trên, con đường tiến thân càng thêm thanh thang. Hỏa sinh thổ còn mang tin vui về đường tình duyên của người tuổi tuất. Gia đình con giáp này luôn có bầu không khí rất hài hòa và ấm áp. Bạn và nửa kia của mình luôn luôn tâm sự với nhau, cho dù việc lớn hay nhỏ, chẳng giấu giếm bất cứ điều gì, giờ tốt trong ngày 19 giờ đến 21 giờ. Quý nhân phù trợ Tý, Thân. 12. Tử vi tuổi Hợi. Tỵ Hợi tương xung báo hiệu người tuổi Hợi sẽ gặp phải không ít chuyện bực mình, phiền não. Công việc phát sinh sự cố bất ngờ, dù bản thân bạn đã nỗ lực hết sức để giải quyết nhưng xem chừng mọi thứ vẫn chưa đâu vào đâu. Mọi việc đều cần phải có thời gian và quá trình thực hiện, đừng quá nóng vội. Đã vậy, tài lộc của bản mệnh còn có nguy cơ bị đe dọa do ảnh hưởng của kiếp tài. Họa phá tài hao tài đã rất rõ ràng, con giáp này cần có biện pháp tích cực để thắt chặt chi tiêu, giữ tài lộc tích tụ, tránh cho tiền bạc tiêu tan ngay trong tức khắc. Ngũ hành xung khắc khiến chuyện tình cảm của con giáp này không được như ý muốn. Người đã có đôi xảy ra nhiều mâu thuẫn khi mà cả hai có cái tôi quá lớn nên không thể nhú mình nhường nhịn, khiến cho mối quan hệ đi vào bế tắc. Giờ tốt trong ngày, 9 giờ đến 11 giờ. Quý nhân phù trợ, ngọ, mão,